Hi, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh tút của mình anh em nhé Và trong video ngày hôm nay à, mình sẽ lại chia sẻ à, giới thiệu cũng review cũng như cập nhật mới nhất thông tin về app à, Super Win anh em nhé Ở trong video trước thì mình đã chia sẻ cũng như là hướng dẫn anh em cách chúng ta đăng ký, nạp tiền, rút tiền cũng như là cách kiếm tiền như thế nào ở trên app đó rồi Thì ở đó anh em nào à, chưa đăng ký tài khoản thì à, cách đăng ký tài khoản cực kỳ đơn giản thôi em sẽ tiến hành nhập số điện thoại này cũng như là tạo mật khẩu rồi xác nhận lại mật khẩu mình nữa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 và ở trong video lần này ấy, thì mình sẽ chia sẻ cập nhật cho anh em là cái thông tin này này, thông tin mới nhất này. Khuyến mãi chỉ áp dụng trong ngày 1 tháng 5 này, giá gốc sẽ được khôi phục sau 0 giờ ngày 1 tháng 5. Đó tức là đối với trang thiết bị à, đồng bằng cơ sở tua bin gió này là giá gốc là 20 triệu nhưng ờ, nhân ngày 1 tháng 5 này thì sẽ được khuyến mãi là 18 triệu anh em nha Giá chiết khấu là trừ 2% này. Đó, bình thường là 360 nghìn thì bây giờ anh em sẽ nhận được là 17 triệu 640 nghìn này, thu nhập hàng ngày là 2 triệu mốt này rồi tỷ lệ thu nhập là 10,5% trên ngày này thời gian đầu tư sẽ là 6 tháng tức là 180 ngày anh em nhá của nhà tổng thu nhập anh em sẽ thu được là 378 triệu để đầu tư thì em nhấn vào mua ngay cho mình này đó thì lúc này sẽ một giao diện như này anh em thể mua một hoặc hai máy này đó ví dụ đây mình mua một máy này sẽ có mô tả sản phẩm nhá rồi cơ cấu doanh thu sản phẩm này thiết bị này có thể được mua nhiều lần tức là anh em không chỉ mua một nhá em có thể mua nhiều lần cũng được nhá đó em nhấn vào mua ngay để mua này Ok, số dư gần hết vui lòng mua năng lượng trước Tức là mình chưa đủ tiền mua Có em nào đủ số vốn đầu tư 18 triệu rồi Thì em có thể uh, tham khảo nha Ok, ngoài ra ở đây sẽ có rất nhiều các sản phẩm khác nha Đó, em thể quan sát thế này Là gói đồng bằng cơ sở của nhóm tô bin gió cũng được khuyến mại này Khuyến mại là 30 triệu còn 27 triệu anh em nha Ok, rồi gói tua bin gió kết hợp đồng bằng cơ sở là cũng được khuyến mại nha Rất nhiều gói được khuyến mại luôn Rồi, thiết bị của tôi là thì hiện tại mình chưa mua thiết bị nào cả tiếp theo là mục nhiệm vụ này thì ở đây anh em có thể kiếm tiền hoàn toàn miễn phí luôn nha anh em nhấn vào mắc phải cho mình này đó thì ở đây sẽ có hình mã QR của nhà mã mời của anh em thì em nhấn vào sao chép liên kết mời của tôi thì ở đây sẽ lên à, đường link giới thiệu của anh em anh em nhấn vào sao chép và tiến hành chia sẻ đường link này đến bạn bè người thân hoặc à, lên các hội nhóm như nhóm Facebook nhóm Zalo rồi nhóm Telegram vân vân và mười mười hai khi người đăng ký qua link của anh em này cũng như nhập mã mời của anh em hoặc à, quét mã QR của anh em thì em sẽ nhận được hồng nha và mỗi lượt mời thành công ấy em sẽ nhận được 800 đồng cho một người này rồi đây sẽ có phần thưởng đăng nhập hàng ngày này là 1.000 đồng mua cối xe gió sẽ là 20.000 đồng trên ngày đó cực kỳ nhiều mục luôn kiếm tiền miễn phí luôn anh em ạ cấp dưới trực tiếp này level 2 thì em sẽ nhận ngay 2% cấp dưới gián tiếp level 3 thì em sẽ nhận được uh, 1% nha thì đó mục à, mời bạn bè tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục à, đội này đó thì đối với app này thì chúng ta sẽ có 3 tầng ép rồi Cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3 này Đó anh em thấy đọc nha Rồi kế nữa là mục của tôi thì sao Thì ở đây để làm tiền thì em sẽ nhấn vào nạp tiền này Sẽ có hai hình thức nạp tiền nha Là nạp qua ví điện tử Momo này Thanh toán sẽ đến sau 1 đến 5 phút Và nạp trực tiếp qua ngân hàng Vietcombank Ngân hàng ngoại thương Việt Nam đấy Thanh toán cũ sẽ đến sau 1 đến 5 phút nha Rồi đây mình chọn nạp qua Vietcombank thì mình sẽ nhấn chọn vào này Sau đó anh em sẽ chọn số tiền anh em muốn nạp nha Ở đây min nạp sẽ là 300.000 đồng anh em ạ anh em nhấn chọn vào này sau đó anh em nhấn vào thanh toán này ok thì này sẽ một giao diện nạp tiền như này thì ở đây sẽ có thời gian nạp là 600 giây em nhá, tức là 10 phút đấy và hình ảnh mã QR nạp này rồi uh, số tài khoản chủ tài khoản này và nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản này anh em thể nhấn vào để sao chép này đó anh em nhớ lưu ý nhá là nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản em nhớ ghi chính xác luôn nhá. đó để em có thể uh, được uh, duyệt tiền nhanh hơn Ngoài ra ở đây sẽ có danh mục chú ý cũng như là lưu ý này. Ok, thì đó là cách nạp tiền vào app này, cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ? Ok, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta rút tiền nha. Thì uh, trước khi rút tiền ấy, anh em sẽ tiến hành thêm thẻ ngân hàng cho mình nha. Anh em nhấn vào thẻ ngân hàng của tôi này. Sau đó chọn thêm thẻ ngân hàng này. Thì ở đây anh em sẽ tiến hành nhập tên chủ tài khoản, số điện thoại, tên ngân hàng rồi tài khoản ngân hàng này. Và cùng nhấn vào xác nhận để tiến hành thêm thẻ ngân hàng nha. Ok. Rồi sau khi thêm thẻ ngân hàng thành công rồi, em nhấn vào rút tiền này và ở đây em sẽ nhập số tiền anh em một nút thì min nút cho em này chỉ là 200.000 đồng thôi em nhá anh em sẽ nhập số tiền anh em một nút vào đây và cuối cùng nhấn vào rút tiền để thành rút nhá ví dụ đây mình đang có 800.000 này thì mình sẽ rút luôn nha mình sẽ rút 800.000 luôn này ok sau đó nhấn vào rút tiền này rồi lúc này sẽ thông báo là rút tiền đang được xử lý hãy kiên nhẫn anh em nhấn vào xem lịch sử này đó anh em có thể quan sát này nha là đang chờ xem xét và lần trước là mình cũng đã rút thành công hai lần rồi